Thưa quý vị, Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ tướng Bipin Rawat cho biết nước này sẵn sàng huy động các lực lượng vũ trang để bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng ngày càng leo thang với Trung Quốc tại khu vực biên giới, tranh chấp trên dãy Himalaya. Tướng Bipin Rawat cho rằng Trung Quốc là một mối đe dọa về an ninh, đồng thời cho biết quân đội nước này đang khảo sát cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh. Trong đó có việc hoàn thiện các dự án đường cao tốc, phát triển các tuyến đường sắt ở khu tự trị Tây Tạng giáp với Ấn Độ, quan hệ Ấn Độ-Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau vụ ẩu đả chết người hôm 15 tháng 6 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và nhiều binh sĩ Trung Quốc thương vong. Các cuộc đàm phán quân sự cấp cao giữa hai nước rơi vào bế tắc do Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục tranh cãi về vị trí đường biên giới. Chính phủ Ấn Độ hôm 31 tháng 8 cũng tuyên bố các lực lượng Trung Quốc có những hành vi khiêu khích trong lúc hai nước đang đàm phán thống Mỹ Donald Trump cho biết Serbia và Kosovo đã nhất trí bình thường hóa quan hệ kinh tế, đồng thời ca ngợi thành tựu mà ông gọi là một sự đột phá lớn trong hơn một thập kỷ sau khi Kosovo tuyên bố độc lập và tách khỏi Serbia. Washington tăng cường can dự vào các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Serbia và Kosovo từ cuối năm ngoái với việc bổ nhiệm đặc phái viên của Mỹ về đàm phán giữa Serbia và Kosovo, ông Richard Reynolds, và gần như đã đẩy vai trò của Liên minh châu Âu ra khỏi tiến trình này sau 9 năm làm trung gian vùng lãnh thổ Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008. Đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ trong việc công nhận vùng lãnh thổ này. Khoảng 100 quốc gia, trong đó có Mỹ và hầu hết các quốc gia của thành viên EU, công nhận vùng lãnh thổ Kosovo, trong khi Nga và Trung Quốc phủ nhận chủ quyền của Kosovo. Chính phủ Serbia không công nhận Kosovo là quốc gia có chủ quyền, song đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ với chính quyền Kosovo nhằm hướng tới mục tiêu gia nhập EU. Sau khi công bố rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mới đây Mỹ cho biết sẽ bắt đầu triệu hồi các quan chức nước này đang làm việc tại các văn phòng của WHO và cùng với đó là việc sẽ chuyển các khoản đóng góp sang các chương trình khác của Liên Hợp Quốc. Mỹ đã đưa ra thông báo chính thức về việc rút khỏi WHO vào tháng 7 sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc cơ quan này thân Trung Quốc và không ngăn chặn được đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc rút khỏi WHO chỉ có hiệu lực từ tháng 7 năm sau. Cho đến lúc đó, theo thỏa thuận 72 năm trước với Quốc hội, Mỹ vẫn có nghĩa vụ duy trì các khoản đóng góp tài chính. Vào thời điểm thông báo rút khỏi WHO, Mỹ đã thanh toán 58 triệu đô la Mỹ hội phí đóng góp trong đợt đầu tiên, còn lại khoản tiền là 62 triệu đô la Mỹ của đợt thứ hai. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington có kế hoạch chuyển các khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO sang các chương trình khác của Liên Hợp Quốc sau khi chính thức rút khỏi tổ chức này vào năm sau. Mỹ từ lâu đã là nhà cung cấp hỗ trợ y tế và nhân đạo hào phóng nhất thế giới. Thật không may, WHO đã thất bại không chỉ trong phản ứng của họ với COVID-19, mà còn trong các cuộc khủng hoảng y tế khác những thập niên gần đây. Ngoài ra, WHO đã từ chối thực hiện các cải cách cần có cấp bách, bắt đầu là việc cho thấy được sự độc lập của họ với Trung Quốc. Trong diễn biến khác, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Mexico và Mỹ chiếm gần 1 phần 3 tổng số nhân viên y tế trên toàn thế giới COVID-19. Riêng Mexico đã ghi nhận 1.320 trường hợp nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19, tương đương khoảng 1 phần 5 tổng số nhân viên y tế trên toàn thế giới. Các trường hợp của nhân viên y tế tại Mỹ cũng lên tới gần 1.100 người, tiếp theo là Anh với 649 người, Brazil với 634 người, Nga với 631 nhân viên y tế vì COVID-19. Cũng giống như Việt Nam, lễ khai giảng năm học mới đang được diễn ra tại khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, gặp lại các bạn sau nhiều tháng nghỉ hè và bắt đầu một năm học mới đầy vui vẻ, đó là niềm mong mỏi của đa phần học sinh trên trái đất này. Thế nhưng, dịch bệnh Covid-19 đang khiến điều tưởng chừng như đơn giản ấy chỉ có thể là giấc mơ. Tại Mexico, nơi căn bệnh vẫn đang hoành hành, năm học mới của các em học sinh nơi đây bắt đầu từ những chiếc tivi. những chiếc tivi bỗng trở thành bạn thân với nhiều em nhỏ Mexico trong quãng thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Và giờ, chúng tiếp tục trở thành bạn đồng hành của các em trong năm học mới. Không giống với bạn bè ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, học sinh Mexico đang được giáo dục thông qua một chương trình học tập tại nhà do các hãng truyền thông lớn như TV Azteca phát sóng. Công việc này sẽ tiếp diễn cho đến khi tỷ lệ nhiễm virus corona giảm xuống, cho phép các trường học được mở cửa trở lại. Theo giới chức nước này, khoảng 94% hộ gia đình có TV, trong khi Internet vẫn còn khan hiếm ở các vùng nông thôn. Để khắc phục những hạn chế đó, chính phủ Mexico quyết định tại những nơi tín hiệu truyền hình yếu kém hoặc hạn chế khả năng truy cập Internet, học sinh có thể học qua đài phát thanh. Eh, Chiến lược giáo dục này cho phép chúng tôi chỉ phải hoạt động trong nhà. Dĩ nhiên có rất nhiều bất cập bởi giáo viên và học sinh không có sự tương tác trực tiếp và tôi nghĩ rằng điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của học sinh. Quyết định đóng cửa các trường học sau ngày khai giảng 24 tháng 8 phản ánh tỷ lệ lây nhiễm và do virus SARS-CoV-2 ở nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latin. Mexico có số người do virus corona cao thứ ba trên thế giới với hơn 66.000 trường hợp và hơn 617.000 trường hợp dương tính với virus này. Thưa quý vị, bão Mai Sắc với sức gió mạnh kỷ lục tối đa 49 m trên giây gây mưa lớn hơn 1.000 mm ở các vùng núi cao đã tràn vào thành phố Busan, phía nam của Hàn Quốc dạng sáng ngày 3 tháng 9 theo giờ địa phương, gây mất điện diện rộng và khiến 4 nhà máy điện nguyên tử trên địa bàn thành phố này phải dừng hoạt động. Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc cho biết dạng sáng 3 tháng 9, các nhà máy điện nguyên tử Kori số 3, 4 và Shin Kori số 1 và 2 đã dừng hoạt động do ảnh hưởng của báo May Sắc. Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc đã khởi động máy phát điện khẩn cấp sử dụng dầu diesel của nhà máy Korea số 1, vốn dừng hoạt động vĩnh viễn từ năm 2017. Thông thường, các máy phát điện khẩn cấp chạy bằng dầu diesel sẽ được khởi động khi xảy ra vấn đề về nguồn điện cung cấp từ bên ngoài cho các nhà máy điện nguyên tử Hàn Quốc. Theo phỏng đoán của Viện An toàn Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc, thì nguyên nhân các nhà máy điện nguyên tử dừng hoạt động là do có vấn đề về hệ thống điện từ bên ngoài nhà máy và hiện đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác của sự cố này. Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho biết các nhà máy trên vẫn đang trong trạng thái dừng an toàn và mức phóng xạ bên trong nhà máy vẫn được duy trì ngưỡng tiêu chuẩn thông thường. Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook thông báo sẽ ngừng đăng các quảng cáo chính trị mới trong tuần trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết đang tạo nhãn cho các bài đăng của các ứng cử viên hoặc những nhóm vận động tranh cử tìm cách tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả bầu cử chính thức được công bố. Facebook cũng sẽ mở rộng các chính sách nhằm ngăn chặn các bài đăng kêu gọi bạo lực hoặc gây tổn hại cho các quan chức liên quan tới cuộc bầu cử sắp tới. Hiện Facebook vẫn cho phép những quảng cáo chính trị hiện diện ở thời điểm này tiếp tục được tồn tại trong hệ thống, nhưng hãng sẽ chặn tính năng thay đổi nội dung và thiết kế của quảng cáo chính trị. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 một lần nữa tăng vọt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp hay là Cộng hòa Séc vào thời điểm gần hết mùa hè. Châu Âu giờ đây đang trong tình trạng cảnh báo trước nguy cơ đại dịch Covid-19 lại hoành hành.